Xin chào tất cả các bạn Hôm nay thì mình đang có mặt tại Vĩnh Phúc nhé Thì đây chính là vườn rau nhà mình nè Rất nhiều rau luôn Mình có thể quay cho các bạn xem nhá, Đây là chị mình đang hái rau này à, Đây là mình đang hái một ít rau húng nhá Để cuốn ra nem ấy Bên đây thì có rau củ này Cái rau này là rau gì nhỉ? Thòm bốc Rau thòm bốc Ok, cái rau này thấy bảo là ăn rất là tốt này Hẳn một luống to luôn đây là rau muống này Rất nhiều rau muống Rất nhiều rau luôn Cây nhà lá vườn Đây là xả này Hành, hai chậu hành Đây là lá rong này Lúc nào mà khi đến Tết ấy, thì mẹ mình sẽ cắt cái chỗ này vào Để cho vào gói bánh trưng Hoặc là mình sẽ gói bánh tẻ Đây là cây sắn mà mẹ mình dùng xong rồi khi đến mùa sắn thì mình sẽ nó sẽ lên cây cao ấy thì mình sẽ chặt từng đốt để cho vào rồng sắn ok và đây là một luống rau mà mình rất là thích đó chính là luống dưa chuột à, dưa chuột này nhưng mà hiện giờ thì nó đang ra hoa vẫn chưa thấy có quả Mình ừ, soi xem có bạn dưa chuột nào không À đây rồi, có một em dưa chuột này Có một em dưa chuột đang nằm ở trong đây nè Nhưng mà bây giờ nó vẫn chưa được to lắm á, vẫn còn hơi bé soi xem còn quả nào không à, chuột đây vẫn còn quả bé quả nó rất là bé và nó khó lắm gai này nó có gai à, ui, bạn này đây là rau rau gì nhỉ rau ngót đúng rồi rau ngót lâu không về quê chả nhớ rau gì nữa đấy còn dưa chuột vẫn còn mấy tí này đây là cái đỗ này dàn đỗ gian đỗ khi mà nó chuẩn bị leo dây leo rồi thì mình sẽ cắm hai cái cây như thế này để cho, cho nó bắt một cái cây ngang nữa để làm một cái dàn cho nó leo lên hàng dây chuột rất là nhiều luôn đây chỗ góc bên đây thì sẽ có rau mồng tơi rau mồng tơi nè đấy một hàng bên đây thì mình lại có một hàng tía tô rau tía tô này rau mì rau tía tô này thì nấu cháo với xương khoai cho vào rất là ngon rau tía tô này kìa góc kia lóe lên một em rất là đỏ đó chính là hoa hoa, hoa gì đây nhỉ hoa gì vậy hoa ly à hình như không phải hoa ly đâu hoa hoa này là hoa gì nhỉ hoa loa kèn Hoa này là ờ, hoa loa kèn nhá Đẹp thế nhở Cái hoa này là hoa gì nhỉ? Hoa mẫu đơn Hoa mẫu đơn Đùa không biết hoa gì mà ông quay người ta ở đấy em phải hỏi trước đi họ quay Đấy, đẹp chưa? Đây là một cây hoa hồng Hoa hồng này nó rất là đậm luôn, hoa hồng nhung đấy Xa xa kia có một em chó, đó chính là em mật nhà mình đang nằm ngủ. Chị mình vẫn đang tiếp tục công cuộc hái rau suốt từ nãy, đang bị xin đốt. đang bị xin đốt. Lúc mà về nhà cảm thấy không khí nó khác hẳn cái ớt nè cái ớt nè e he kiểu nói review ở trong tiktok cái cái cái ớt này của nhà mình thì nó rất đặc biệt các bạn nhé cái ớt này thì nó sẽ một chùm của nó sẽ ra từ 4 đến 5 quả có khi là 6 quả một chùm nhé. cái này mình đang thấy nó có một quả này nhưng mà nó sẽ ra một chùm tầm 6 quả cơ ớt này thì nó rất đặc biệt luôn nhìn nó rất là đẹp luôn các bạn ạ bây giờ thì mình mới thấy là nó chỉ có ra một quả hai quả khi nào nó ra to nữa thì nó mình sẽ quay cho các bạn xem nhá tại vì ớt này nó rất là đặc biệt và mình chưa nhìn thấy cái ớt nào như thế cả xanh như thế này nhưng mà nó rất là cay các bạn nhé Nó bằng, nó to tầm một ngón tay của mình luôn Về nhà thì cảm thấy không khí thật là thoải mái luôn Không ồn ào như ở dưới Hà Nội Thích quá he và đây chính là cái si của nhà mình nhá các bạn có thể nhìn thấy là cái si này nó đang ra quả này đây là quả si này quả si cái si này thì bố mình đã trồng được tầm hai chục năm rồi nhá trồng rất lâu rồi lúc trước thì mà có cái đợt mà sốt lên kiểu cây cảnh ấy thì cũng có người vào hỏi bán ấy mua nhưng mà bố mình cũng không bán để làm kỷ niệm ấy giờ nhìn không không tỉa mình quay xa cho các bạn xem này nhìn cây cối nó mọc cành tiếc nó sổ ra nhìn lùm xùm thật lúc trước bố mình chịu khó tỉa thì trông đẹp lắm quả si này quả này nó đang chín rồi này chim thì nó rất thích ăn quả này luôn đây này có những quả mà con chim mà nó khoét rồi này Đấy. Nhiều quả thế nhở Nhiều thế Về quê thật là thanh bình nghe tiếng chim hót Vườn rau của nhà mình rộng thật Nhiều rau Ở dưới Hà Nội thèm được ăn rau ở nhà chồng Muốn ở dưới kia thì là nhà bác mình á um, anh trai của bà nội mình đây này các bạn có thể nhìn thấy là rau hồng tươi nó leo hết cả lên cái già này luôn này đây là quả quả, à, quả màu tơi nhá cái quả này thì nó hay có màu tím tím ấy mình bóc cho bạn xem nhé yeah kinh chưa kinh chưa lúc mà trẻ con á chơi cái này bọn mình hay lấy cái quả này bóp ấy xong kiểu làm son ghê vậy giờ nghĩ lại thì kinh thật chiêu chiêu đây mặt đây mặt đây nhiêu nhiêu mặt đây mặt đây mặt đây mặt mặt đây mặt đây mặt đây mặt mặt đây gọi nó không thể quay luôn các bạn ạ bây giờ thì mình đang đi vào bài nhá Đố các bạn biết đây là ai Đây <laughs> là đường đi vào nhà bà mình nhá Nhà bà ngoại mình thì cũng cách nhà mình khá là lắm các bạn Vẫn con đường quen thuộc ấy chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minh Hằng Official nhé Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem món tiết canh vịt của quê mình sẽ làm như thế nào nhé Đầu tiên thì mình sẽ băm rau trộn để trộn vào tiết canh nhé à, Hiện tại chúng mình đang băm rau nhé à, ờ, Rau này thì là rau húng này Rau húng, húng chanh này ngon, rất là thơm luôn à? à? Rau thì chúng mình sẽ không băm nhỏ quá nhá Tại vì mình thấy bảo là nếu mà băm nhỏ quá thì sẽ cho vào nước ấy Nó sẽ bị dịu xuống thì nó sẽ không được đẹp ấy, Nên mình sẽ băm kiểu to to này này sau khi băm rau xong thì bây giờ sẽ đến công đoạn là mình sẽ băm lòng mề nhá đây là mề này còn đây là lòng này ok ôi cả nghe chú mình băm rất là thích luôn cảm giác rất là dốc tay rất là chắc luôn nếu mà anh em nào muốn làm tiết canh ngon thì chúng ta cần phải luyện tay băm đều như này nhá băm lòng mề thì chúng ta phải băm thật nhỏ nhá không thì tí nữa mà mình ăn thì nó sẽ không kiểu nó vẫn còn miếng sữa sụn to to ở trong mồm ấy thì mình phải băm thật nhỏ thì ăn nó sẽ ngon hơn riêng mề thì chúng ta sẽ không băm nhá chỉ là thái nhỏ thôi Ờ, thì tiết kinh mình sẽ ngon nhất là phần cổ nhé Thì bây giờ chúng ta sẽ chặt phần cổ ra này Mình sẽ tiến hành chặt phần cổ Đấy, chặt cổ <laughs> kia không ai theo dõi Mình sẽ băm phần cổ ra nhá Đầu tiên trước khi băm thì chúng ta sẽ dập nhỏ phần cổ ra băm dễ hơn nhá Tại vì cái xương cổ nó hơi cứng ấy để tiết canh ngon hơn thì mình sẽ cắt thêm một ít lườn của con vịt này nhá vậy hay là ức ấy thì mình sẽ băm vào sẽ ngon hơn nhá để băm luôn Bạn nào mà băm tiết canh quen thì chuột sẽ rất to nhá Sau khi mà mình đã băm xong đầy đủ nguyên liệu thì bây giờ mình sẽ tiến hành trộn đều tất cả nguyên liệu của mình lên nhá à, Trộn đều à? lên không. Sau khi mà mình đã trộn đều xong thì mình sẽ tiến hành cho ra bát nhá Đây chính là nhân của tiết canh này Hay còn gọi là bổi <laughs> Mình cũng không biết gọi là gì nữa <laughs> Hôm nay thì mình sẽ đánh 5 bát tiết canh không toàn thấy rau chả thấy phổi gì cả là nước để pha tiết canh nhé thì mình sẽ cho với liều lượng là 3 thìa mì chính và 3 thìa nước mắm nhé sau đó thì mình sẽ hỗn đều lên à, đây chính là bát tiết canh vịt nhá để có một bát tiết canh vịt mà nó không đông như thế này thì khi mà chúng ta cắt tiết vịt thì chúng ta sẽ đong một bát nước nửa bát nước thôi nhé thì chúng ta sẽ cho ba thìa nước mắm vào rồi chúng ta sẽ cắt tiết vịt vào đấy thì khi mà chúng ta đánh canh thì tiết vịt của chúng ta sẽ không bị đông lại như thế này là chuẩn rồi các bạn nhé sau khi chuẩn bị xong thì chúng ta sẽ pha tiết với liều lượng là hai tiết một nước các bạn nhé Đây chúng ta sẽ múc ra kia này Múc tiết của mình ra kia bà cái chảo xong rồi chúng ta sẽ cho nước mà chúng ta vừa pha lúc nãy vào này ừ, sau đó thì chúng ta sẽ khoáng đều lên các bạn có nhìn thấy là màu tiết rất là đẹp có một số bạn sẽ không ăn được món này nên các bạn cũng à, đừng có comment vào trong kênh của mình nhé một số bạn sẽ không ăn được và sẽ nói là nó hơi kinh nhưng mà mình thấy cũng ngon lắm. sau đó thì chúng ta sẽ đổ vào đây này đổ vào cái bát bổi luôn chúng ta vừa đánh đổ đều vào sau khi mà mình đã chắt tiết canh của mình vào bát vội rồi thì chúng ta sẽ để nguyên nhé, bạn sẽ để nguyên trong vòng 15 phút và không động gì để bát tiết canh của mình để cho tiết canh nó được đông lại nếu mà các bạn đụng vào thì tí nữa nó sẽ không đông đâu và nó sẽ không ngon nhé. ok và bây giờ thì mình sẽ đợi 15 phút nữa thì nữa mình sẽ quay cho các bạn xem thành quả hôm nay luôn nhưng mà về quê cái gì cũng có À, ok vậy là sau 15 phút tiết canh của mình đã đông rồi nhá các bạn có thể nhìn thấy là tiết canh của mình nó đã đông chặt lại rồi này ok vậy là tiết canh của mình hôm nay đã thành công rồi nhá